nhân biến man thầm phương giới cung dường nhất thiết phật tôn pháp chư bồ tát vô biên thanh văn chúng cập nhất thiết thanh hiền duyên khởi quang minh đài xưng tinh tác phật sự phổ huân chư chúng sinh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 đấng pháp vương vô À, chúng à, sinh à, tánh thường. đảnh lễ ơi à nam mô sa bà giáo chủ à, điều à, ngự chi tâm na đảnh lễ 되어 pháp phật sâu màu sing chi tâm na định na lễ ơi đề nhất na thần na thông tôn na giả bục kiều liên tâm na định na lễ chi tâm na định na lễ ơi đề nhất na giải không na cố na già tu bồ đề tâm định lễ 夕阳达。 tâm đảnh lễ bao nhiêu phiền lụy đã gây bao nhiêu lỡ lầm vùng dài vô minh che lấp tháng ngày vương tâm gieo hàng rồng sâu tham sân từ ai dấy đầy những nghiệp sáng thấy đổ vỡ hàng ngày bao nhiêu đau phiền nghiệp chướng nguyện xin sám hối từ đây để tử thấy bình đóng nổi con đường chính niệm làm sao chân chứa vô minh phiền não tạo nên bao nỗi hận sầu có lúc tâm khổ đau chia cánh hố kia càng rộng có ngày không nói với nhau cũng không muốn nhìn thấy mặt gây lên nỗi game dài lâu nay con hướng về tam bảo ăn ăn khẩn thiết cúi đầu đệ từ biến trong tâm thức bao nhiêu tố miệt mài giờ đây chầm sông bão đi cầu xin sám hối bao nhiêu lầm lỗi triền miên xin lấy cam đô tình thủy tưới lên dập tắt áo phiền xin lấy con nguyện tranh pháp đưa con vượt nghèo an kiến xin nguyện sống đời tình thức học theo đạo lý chân truyền trở lại sống trong hiện tại nhiễm màu vươn tâm ươm hạt trồng tốt vun trồng hiểu biết thương yêu xin nguyện học vẹn quán chiếu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 công phu công đừng có quý ơi pha